trở lại với chương trình La bàn đầu tư. Chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng. Chúng tôi là chuyên gia đến uh, đến từ trung tâm tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Hy vọng rằng chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những thông tin hữu ích để giúp quý nhà đầu tư uh, hoàn thiện hơn trong quá trình đầu tư của mình. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào thông tin chi tiết của chương trình. Chương trình của chúng tôi cũng như mọi khi thì gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là thông tin vĩ mô, phần thứ hai đó là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba đó là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây, um, trong quá trình chúng tôi live stream thì quý nhà đầu tư hãy đặt lại hãy để lại câu hỏi ở dưới phần comment và đến cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Đi vào phần đầu tiên đó là về phần thông tin vĩ mô. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,5% trong quý 2. Thì Cục phân tích kinh tế Mỹ ước tính GDP quý 2 của Mỹ tăng trưởng 6,5%, thấp hơn dự phóng là 8,4%. Các số liệu chính khác bao gồm, thứ nhất đó là tiêu dùng cá nhân tăng 11,8% so với dự phóng là 10,5% cho quý 2 và chỉ cao hơn 0,4% so với quý 1. Thứ hai đó là tổng đầu tư tư nhân nội địa giảm 3,5% do lượng tồn kho và đầu tư cho nhà mới gặp nhiều khó khăn với giá mua nhà liên tục tăng. Và thứ ba đó là chi tiêu chính phủ đang chậm lại và giảm 10,4% trong quý 2. Và chúng tôi đánh giá với mức tăng 6,5% sẽ rất ấn ấn tượng trước Covid-19 nhưng bây giờ đang gây những cái thất vọng đối với triển vọng kinh tế Mỹ với biến thể Delta đang khiến số ca mắc mới tăng nhanh và Goldman Sachs đã hạ dự phóng quý 3 và quý 4 của Mỹ là 1% cho cả quý 2 và chỉ còn lần lượt là 8,5% và 5%. Vâng và chúng ta nhìn thấy rằng là uh, trong cái buổi họp gần đây nhất của Fed uh, cũng đưa ra rằng là uh, Fed sẽ không nâng lãi suất uh, cho trong ngắn hạn. Chính vì vậy mà việc mà Fed không nâng lãi suất thì cho dù cái nền kinh tế có thể bị trục trặc đôi chút nhưng mà việc Fed đưa ra cam kết như vậy thì thông thường là giá tài sản nói chung cũng rất là khó giảm và trong trường hợp như thế thì nếu như mà cái tài sản ờ, công ty nào mà giá rẻ thì quý vị có thể tiếp tục mua vào Tuấn ờ, luôn nói rằng là khi mà Covid xảy ra thì một số doanh nghiệp sẽ bị ờ, đóng cửa lại với họ tức là họ sẽ không còn cơ hội làm ăn kinh doanh nhưng ngược lại sẽ có một số các công ty sẽ được hưởng lợi từ quá trình đóng cửa do Covid đó như kiểu ờ, Zoom chẳng hạn là một cái phần mềm chúng ta đang sử dụng rất nhiều để để họp online bây giờ chẳng hạn thì đó là những, những tài sản mới thì việc mà Fed đưa ra chính sách như vậy thì tôi tin rằng là giá cổ phiếu rất là khó giảm nhất là chúng ta phải chọn cổ phiếu mà có có câu chuyện tăng trưởng uh, tiếp tục diễn ra dạ Vâng, và chúng ta sẽ sang tin tiếp theo, tin thứ hai, đó là biến thể Delta đang thay đổi suy nghĩ toàn thế giới về việc tiêm vaccine thì ờ, số lượng liều tiêm vaccine toàn cầu sau hơn một tháng giảm, nay đã tăng trở lại khi mà biến thể Delta đang làm tăng số ca nhiễm và tử vong. Và mặc dù như vậy nhưng mà khu vực bị ảnh hưởng nặng nề hơn như là Đông Nam Á lại không có sự tiếp cận công bằng với vaccine như những nước giàu có khác. Và chúng tôi đánh giá với tin tức này đó là vaccine trước đây không được ủng hộ hoàn toàn ở phương Tây và nơi đã mở cửa kinh tế trở lại. Tuy nhiên thì sự lây lan rộng lớn của biến thể của biến thể Delta đang khiến rất nhiều người thay đổi ý định với việc tiêm vaccine và với mong muốn cuộc sống trở lại bình thường như trước dịch. Vâng ạ, à, bây giờ chúng ta đang thấy rằng là cái việc mà vaccine ấy, nó tiêm vaccine nó sẽ quyết định cái việc mà nền kinh tế có phục hồi hay không. Quay lại câu chuyện Việt Nam hiện tại thì Việt Nam mình cũng đang trong cái à, đợt dịch Covid lần thứ tư này và cũng đang rất là rất là gay gắt tại Hồ Chí Minh ở ngoài Hà Nội mình cũng đâu đó cũng đang bắt đầu có những dấu hiệu mà uh, số ca nhiễm lây nhiễm trong cộng đồng tăng lên thì uh, khi mà nền kinh tế muốn phục hồi ấy, đặc biệt là những cái ngành mà bị ảnh hưởng rất là nặng nề về dịch như kiểu ngành hàng không này hay một số ngành dịch vụ như uh, ăn uống này lấy ví dụ vân vân như vậy thì những ngành đấy chỉ có thể phục hồi khi mà cái tỷ lệ tiêm vaccine covid nó ở mức cao uh, có thể lên đến khoảng 6 70 phần trăm nền kinh tế thì lúc đó chúng ta phải quay lại để review lại những cái cổ phiếu mà bị ảnh hưởng này còn thời điểm hiện tại Tuấn như Tuấn nói là chúng ta sẽ ưu tiên những cổ phiếu mà được hưởng lợi do quá trình Covid diễn ra Vâng, tin tiếp theo của chúng tôi trong phần thông tin vĩ mô đó là xu hướng quy hoạch điện quốc gia, năng lượng tái tạo sẽ lên ngôi vào năm 2045. Thì quy hoạch điện 8 sẽ chứng kiến sự thay đổi trong cấu trúc điện của Việt Nam với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo từ 13% năm 2020 lên 29% vào năm 2030 và trở thành nguồn năng lượng chính với mức 44% vào năm 2045. Và với thông tin này thì chúng tôi đánh giá Việt Nam đang đứng thứ tư châu Á về công suất điện tái tạo và thứ 8 thế giới về năng suất thiết kế điện mặt trời, cho thấy định hướng đang đi đúng với xu hướng phát triển của thế giới. Vâng ạ, thì chúng ta nhìn trong cái biểu đồ này, ví dụ năm 2030 này, thì cái năng lượng tái tạo nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 29%, nhưng mà sang đến năm 2045 thì dự kiến là năng lượng tái tạo chiếm khoảng 44%, thủy điện sẽ bị giảm dần à, nhiệt điện than cũng giảm dần đó à, nhiệt điện khí thì đương nhiên là tăng nhẹ một chút thì cái đối với nhiệt điện khí là Tuấn có muốn comment lại một chút đó là này à, nhiệt điện khí hiện tại từ trước nay thì à, gas là công ty chịu trách nhiệm đầu mối uh, cung cấp khí cho các nhà máy điện tại Việt Nam điện khí tại Việt Nam thì do một số cái tranh chấp về địa chính trị tại khu vực biển Đông khiến cho dần dần cái cái lượng khí về cũng không đủ Ờ, chính vì vậy một một khoảng thời gian qua thì có câu chuyện rằng là uh, gas sẽ là công ty đứng ra đầu mối nhập khẩu nhập khẩu khí và dầu từ nước ngoài về và một kho một số kho mà họ được xây dựng ví dụ như là kho ở thị vải kho cảng thị vải đó thì trong trường hợp như thế thì rõ ràng là uh, gas sẽ là một công ty sẽ được hưởng lợi khi mà họ được đầu mối nhập khẩu các nguồn khí đầu vào cho mảng điện khí đó thì đấy là một cái cây mà chúng ta thể nghiên cứu và xem xét một cái trường hợp thứ hai đó là khi mà cái lượng ờ, điện tái tạo tăng lên mà trong cái đó thì chúng ta biết rằng là ờ, do cái thay đổi công nghệ khiến cho cái giá thành sản xuất điện tái tạo ngày càng giảm đi và việc giá thành điện tái tạo ngày càng giảm đi thì gián tiếp khiến cho cái giá thành sản xuất điện cũng giảm đi và giá thành sản xuất điện giảm đi thì biến ờ, diễn biến tiếp theo sẽ là ừ, tăng nhu cầu sử dụng cái loại điện này và ừ, ô tô điện là một cái xu thế của tương lai và tôi tin rằng là ô ờ, tô điện bây giờ mới đang manh nha và VinFast đang là công ty đầu tiên uh, tiên phong của Việt Nam đang đi hướng theo con đường này thì tuần tin rằng là cái trend về ô tô điện chưa chưa kết thúc ngay mà bây giờ bắt đầu mới khởi đầu và trong khởi đầu đấy thì đương nhiên rằng là chúng ta lựa chọn cái công ty nào uh, thành công trong mảng uh, xe điện có thể là khó nhưng chúng ta có thể nhìn một chuỗi giá trị ví dụ như để làm ra một chiếc xe điện chúng ta cần một cái uh, cái mui xe chẳng hạn đúng không ạ hay cần một cái con pin hay là để làm ra pin chúng ta cần một số cái kiểu phốt pho này rồi cần một ờ, số thứ như đất hiếm này coban này vân vân rất nhiều thứ thì trong cái trường hợp thế thì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta bet vào trường hợp là tương lai xe điện sẽ mạnh lên chúng ta có thể nhìn chuỗi một chuỗi giá trị và chúng ta hãy lựa chọn cái vị trí nào mà có có cơ hội nhiều nhất và phần này chúng ta sẽ thảo luận trong phần sau quý vị có thể đặt câu hỏi trong phần ờ, comment livestream và tí nữa Tuấn và bạn Duyên sẽ cố gắng trả lời quý vị các ờ, quý vị anh chị ạ. Dạ vâng. Đó là chúng tôi đã vừa đi qua phần thông tin vĩ mô và tiếp tục đó là chúng tôi sẽ chuyển sang phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với phần này thông tin đầu tiên đó là trong tháng 7 năm 2021 thì ngân hàng nhà nước nối room tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng. Và trong tháng 7 thì ngân hàng nhà nước đã có văn bản chấp thuận về việc nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 cho một số ngân hàng, trong đó thì ba ngân hàng được nối room cao nhất bao gồm có TP TCB và MBB và các ngân hàng được nới room tín dụng hầu hết là những ngân hàng đã đáp ứng tốt tiêu chuẩn base 2 và một số ngân hàng thì đang bước sang lộ trình của base 3. Và khi mà các ngân hàng thương mại gần chạm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thì họ không thể tiếp nhận nhiều hồ sơ vay vốn và đồng thời thì sẽ khắt khe hơn trong việc và lọc khách hàng vay để chọn hồ sơ tốt nhất và room tín dụng hạn uh, và với việc mà room tín dụng hạn chế thì cũng làm tăng lãi suất cho vay và ở đây thì chúng tôi sẽ đánh giá đó là dư địa tăng trưởng dư địa tín dụng tăng giúp cho giảm lãi suất và đáp ứng mục tiêu hỗ trợ cho nền kinh tế. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng là có hai ngân hàng đã được cái à, hạn mức điều chỉnh tín dụng rất là cao gồm có TPBank với 17,4% và Techcombank là 17%. À, Tuấn à, comment thêm một chút rằng là đối với cả chuẩn Basel 2 thì uh, Techcombank đã được đáp ứng cái này từ rất là sớm và tỷ lệ K của họ rất là cao khoảng 15 17 phần rồi đấy uh, thì trong cái trường hợp mà K nó cao như vậy thì cái việc mà tăng trưởng tín dụng trong tương lai dài hạn khoảng 4 năm nữa thì Techcombank nhiều khả năng cái cái khả năng tăng trưởng tín dụng của họ cũng còn tiếp tục rất là mạnh đó thì đấy chúng ta cần phải nhìn lại câu chuyện như vậy và thứ hai có một số do việc ca của Techcombank còn còn rất nhiều dư địa thì có một số thông tin rằng là Techcombank nhiều khả năng sẽ được nới room lên tầm khoảng 20 phần trăm tuy vậy thì cái này nó chỉ là uh, thông tin ngoài lề đây Tuấn uh, nó chưa phải là một tin thông tin chính thức nhưng Tuấn đang nói góc độ cơ bản thì những doanh nghiệp nào mà có tỷ lệ ca rất là cao này LDA ở mức uh, vừa phải uh, đáp ứng được tiêu chuẩn nhà nước nhưng mà ca rất là cao thì đó là công ty đóng đây thể theo dõi uh, hơn trong thời gian sắp tới Techcombank có thể là một cái trường hợp mà Tuấn đề xuất quý vị theo dõi thêm vâng, Và tiếp theo của phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng đó là tháng 6 tháng năm 2021 thì lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,34%, và theo Ngân hàng Thế giới thì năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 17,2 tỷ USD, sắp xỉ gần 5% GDP và Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Và trong 5 năm qua thì Ngân hàng Thế giới ước tính tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt khoảng 71 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 6% mỗi năm. Và theo Ngân hàng Nhà nước thì lượng kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 22,34% so với cùng kỳ năm 2020. Và dự báo năm 2021 thì kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2020. Và ở đây thì chúng tôi đánh giá việc đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ khiến hoạt động kinh tế nhanh chóng được phục hồi hơn và dẫn đến là nhu, uh, nhu, thu nhập của người dân được cải thiện và từ đó thì lượng kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục được khả quan hơn vâng ạ thì đối à, một nền kinh tế vĩ mô vững mạnh thì thông thường nó có mấy nguồn một là fdi hai là tình hình cán quân à, xuất nhập khẩu ở dương thứ ba là kiều hối thì kiều hối là một trong những trụ mà rất là quan trọng để giữ à, ổn định được vĩ mô và Việt Nam mình thì do là, là một đất nước mà xuất phát điểm vẫn là một nước đang phát triển tức là kém phát triển ở đất nước thứ ba chính vì vậy mà Ờ, kiều hối nó đóng một cái trụ rất là quan trọng trong cái việc ổn định vĩ mô và trong cái trường hợp mà chúng ta nhận thấy rằng là kiều hối của Việt Nam vẫn tăng trưởng rất là đều đặn như vậy thì ờ, ừ, tôi tin rằng là nền kinh tế vĩ mô Việt Nam mình vẫn rất là vững chắc và sẽ có nhiều tư điện cho chính phủ thực hiện cái uh, chính sách tài khoá. Dạ vâng. Ờ, đó là về phần ờ, lãi suất tiền tệ và ngân hàng quý nhà đầu tư hãy để lại comment nếu như mà có câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh cổ phiếu thanh khoản thị trường chứng khoán giảm tâm lý thờ ơ và ngại ngần của nhà đầu tư thì tính đến hết phiên giao dịch ngày 29 tháng 7 của tuần trước thì giá trị giao dịch trên sàn HOSE trong tháng 7 đã giảm 20% so với tháng 6 và giảm nhẹ 3,5% so với tháng 5. Và thanh khoản tháng 7 giữ ở mức như hiện tại nhờ những phiên đầu tháng 7 thị trường vẫn đang bứt phá theo đà của tháng 6. Còn hiện tại thì giao dịch trên HOSE đã liên tục giảm dần đều và các phiên gần đây chỉ bằng khoảng 60 đến 70% thanh khoản hồi đầu tháng. Và thanh khoản giảm đã phản ánh sự thờ ơ và tâm lý ngại ngần của nhà đầu tư khi mà thị trường chưa có những tín hiệu chắc chắn để thực hiện uh, những cái quyết định và ở đây thì chính sách tiêm chủng vaccine sẽ kích thích sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Anh ờ, anh Tuấn có đánh giá một chút về thị trường không ạ? Vâng ạ, thì ờ, chúng ta biết rằng là khi ờ, thông thường thì khi mà thanh khoản thường sẽ giảm khi mà cái cái giá của cổ phiếu lao dốc đấy là chuyện bình thường từ trước nay khi mà Tuấn đầu tư từ năm 2012 đến bây giờ thì câu chuyện thường thường luôn luôn là như thế tức là khi nào mà các cổ phiếu giảm thì tự nhiên thanh khoản cũng giảm theo đó à, trong trường hợp như vậy thì à, chúng ta cần phải nhìn lại định giá ví dụ như định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ đâu đó khoảng 16 lần thì nó là một mốc gọi là trung bình 5 năm và trong mốc trung bình 5 năm thì Tuấn tin rằng là giá cổ phiếu khó mà có thể giảm sâu và nếu giảm sâu đó là một cơ hội rất là tốt để chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu và lúc này thì có hai cái câu chuyện hai cái team để đầu tư một là câu chuyện là những cổ phiếu nào mà bị giảm rất là sâu rồi mà nó sẽ phục hồi lại tức là ờ, do covid khiến cho cái kết quả kinh doanh nó đi xuống và bây giờ hết covid nó sẽ phục hồi lại thì đó là những ngành như kiểu ngành hàng không hay ngành bán lẻ vì vậy thì cái câu chuyện đấy nó sẽ nó sẽ phục hồi thì mình phải cần phải chờ nhìn lại cái cái ờ, tiêm covid nó như nào tức là tiêm phòng tiêm vaccine covid nó như, đến đạt lúc như nào và tiến độ xử lý dịch của nhà nước như ra sao và câu chuyện thứ hai là câu chuyện là những doanh nghiệp được hưởng lợi khi mà covid xảy ra À, một số doanh nghiệp hưởng lợi mà Tuấn còn nói rất đến rất nhiều đó là những công ty như kiểu là FPT chẳng hạn khi mà Covid đến thì khiến cho FPT có nhiều hợp đồng hơn à, hay là câu chuyện DGC chẳng hạn đó à, hay là câu chuyện của PTB đó thì đấy là chúng ta cần phải nhìn lại ờ, là những công ty nào mà đang được hưởng lợi do dịch Covid thì tự nhiên rằng là nó nó sẽ tiếp tục đây là một cơ hội chúng ta mua vào và ngoài ra thì Tuấn muốn đánh giá rằng là trong cái cơ cấu của thị trường chứng khoán ấy thì 34 35% đến từ ngành ngân hàng và khoảng 20 đến 24% là đến từ ờ, ngành bất động sản. Trong trường hợp mà chúng ta bet rằng là thị trường sẽ phục hồi trở lại thì ngoài ngân hàng ngành ngân hàng chúng ta thể bet thêm vào ngành bất động sản. Ngành bất động sản là ngành mà sẽ có nhiều rất nhiều câu chuyện trong 6 ờ, tháng cuối năm khi mà họ hạch toán lợi nhuận và trong cái đấy thì ờ, như trung tâm tư vấn đầu tư thì rất là ưa thích hai doanh nghiệp là Vinhome và Nam Long thì đó là một cái một vài cái câu chuyện để quý vị có thể à, tham khảo trong việc mình giải ngân trong thời gian tới đó thì ờ, có một vài câu chuyện như vậy dạ vâng à, tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến mã cổ phiếu đó là Vincom Retail VRE tăng trưởng trong bối cảnh thách thức và kết quả hoạt động kinh doanh chính của Vincom Retail vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại và tổng doanh thu thuần hợp nhất uh, đạt 1.500 1.510 tỷ đồng, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan tăng 5%, doanh thu chuyển nhượng bất động sản bằng 32,4% so với cùng kỳ. Và tổng trong quý 2, uh, ờ, trong quý 2 thì Vincom Retail cho biết là đã giải ngân 350 tỷ đồng để hỗ trợ các khách hàng thuê chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và lợi nhuận Ờ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ tăng 12,9% so với cùng kỳ và kết thúc nửa đầu năm 2021 thì Vincom Retail có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt là 13% và 40%. Và với quy mô tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì Vincom Retail vận hành 80 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Anh Tường có đánh giá gì về mã VRE ạ? Uh, mã VRE là một ờ, công ty có rất nhiều lợi thế, uh, họ có lợi thế về thương hiệu này, họ lợi thế về ờ, về cái quỹ đất này đúng không à, tuy vậy thì ở những góc độ ngược lại thì cái định giá của Vincom Retail luôn luôn ở mức cao hơn rất nhiều so với các ờ, trung bình ngành đó thì đấy là cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi đầu tư vào Vincom Retail à, ok thì câu chuyện thông thường thì các công ty mà à, còn tăng trưởng thì thông thường là giá cổ phiếu cũng còn tăng đấy đấy kinh nghiệm của Tuấn trong thời gian đầu tư tức là Ờ, mặc dù giá cổ phiếu vẫn còn đắt nhé nhưng mà chừng nào nó có tăng trưởng thì giá cổ phiếu còn tăng ngược lại thì ờ, khi mà uh, chẳng may những công ty mà đang ở mức giá đắt đấy thì khi nó ngừng tăng trưởng ngay lập tức là giá cổ phiếu giảm rất là sâu đó thì đấy là một cái mà tuấn muốn comment tuy vậy thì Vinpearl Retail vẫn đang hoạt động rất là hiệu quả Dạ vâng. Và lúc nãy anh Tuấn có nhắc đến mã cổ phiếu uh, Nam Long và Vinhome và bây giờ là VRE thì tất cả những mã cổ phiếu này của chúng tôi đều có ở trên chương trình cổ phiếu 360 độ. Và quý nhà đầu tư hãy theo dõi những chương trình này của chúng tôi trên page Trung tâm tư vấn đầu tư. Và tiếp theo đó là của kênh cổ phiếu thì chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả danh mục tăng trưởng tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2021. Thì danh mục tăng trưởng Ờ, từ đầu năm đến nay thì đạt 42,6% so với VN Index là 15,5%, gấp 2,7 lần. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Bất động sản gỡ nút thắt cho xây dựng chung cư cũ và chính phủ ban hành nghị định 69-2021 NDCP thay thế nghị định trước đây về cải tạo và xây mới chung cư quy định rõ ràng và có nhiều điểm mới coi dự án cải tạo ờ, chọn coi dự án cải tạo, xây mới là dự án tái định cư để áp dụng quy định về thu hồi, giao đất theo quy định của luật đất đai và cho phép chủ đầu tư phân kỳ dự án không phải dành quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội và quy định rõ đối tượng nhà trung cư phải cải tạo và xây mới làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ dự án và quy định hệ số bồi thường rõ ràng từ 1 đến 2 lần diện tích cũ. Và với tin tức này thì chúng tôi đánh giá tăng quỹ đất nội đô tại thành phố lớn cho các dự án bất động sản và thị trường căn hộ chung cư cũ sẽ sôi nổi và thu hút quý nhà đầu tư hơn. Anh Tuấn có đánh giá gì về kênh bất động sản không ạ? Vâng, trước khi đánh sang đánh giá này thì Tuấn muốn comment rằng là quý vị đầu tư, ờ, quý vị nhà đầu tư có thể tham khảo cái danh mục tăng trưởng này ở trên ờ, cái trang web uh, Facebook uh, đầu tư tích sản uh, viên direct tích sản đầu tư tăng trưởng bền vững quý vị có thể lên uh, lên Facebook quý vị search là uh, VinDirect tích sản đầu tư tăng trưởng bền vững và hoặc là tí nữa uh, bạn Duyên sẽ uh, gửi cho chị ờ, một cái mã QR code và chị, anh chị có thể vào cái mã QR code đó để quét vào mã của chúng tôi à, về câu chuyện về bất động sản chung cư này thì thực ra là câu chuyện này cũng không mới lắm à, nhất là gần đây thì theo luật đất đai đang có cái cái nghị định mới ra đời cho phép rằng là các chung cư mới xây có thời hạn khoảng 50 đến 70 năm và sau cái thời hạn đấy thì thì cái chung cư ấy thì thuộc về sở hữu của nhà nước cái nguyên nhân như vậy là để cho nhà nước có có thẩm quyền để có thể à, có người đứng ra để xây lại chung cư khi mà chung cư nó đi nó bị à, nó kiểu như là bị à, thoái hóa tức là bị kém đi ấy, thì có sẽ có người đứng ra để xây lại Thế trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là cái việc an sinh cho cho người dân ấy sẽ được cải thiện đáng kể nhờ cái cái những cái nghị định mới của chính phủ về luật đất cạn đất đai dạ vâng Ờ, và tiếp theo của kênh tài sản khác à, chúng tôi có nhắc đến đó là AC Infinity tăng 7 lần trong vòng chưa đầy một tháng và FOMO hay là xu hướng của tương lai. Hình trước là gì? Thì AC Infinity là đồng token à, ờ, được phát hành dựa trên game online cùng tên. Game, à, game AC Infinity là tựa game dựa trên nền tảng à, NFT và khi mà vậy thì có một số câu hỏi đặt ra đó là chơi game AC có khó hay không hoặc là tìm kiếm cái uh, tìm kiếm từ game AC có khó và số vốn tối thiểu ban đầu để có thể mua ba nhân vật rơi vào khoảng là 1.000 USD. AC Infinity đơn giản chỉ uh, không đơn giản chỉ là trò chơi, đó là khi mà game thủ AC có thể kiếm tiền thông qua lần làm nhiệm vụ trong game hoặc là bán nhân vật và khi đó thì được trả bằng một đồng token khác được gọi là SLP và bắt đầu một xu uh, với cái game này thì bắt đầu một xu hướng hay chỉ là trào lưu nhất thời thì câu trả lời ở đây đó là sẽ phụ thuộc vào mức độ phổ biến của game ước tính quy mô là 2,8 tỷ người vậy thì anh Tuấn sẽ nói cho quý nhà đầu tư chi tiết hơn về cái kênh tài sản này ạ Ok thì ờ, nếu, nếu quý vị đã từng chơi game online thì ờ, quý vị sẽ hiểu ngay cái tiến độ game này như nào thôi giống như ngày xưa Tuấn hay chơi cái game con đường tơ lụa chẳng hạn thì uh, lúc đó là Tuấn cũng làm cũng đi farm và kiếm ra vàng và mang vàng có thể bán ở trên trên thị trường tức là ví dụ như cứ một triệu vàng thì bán được ra ngoài là ba nghìn đồng chẳng hạn thì cứ, cứ như thế là sẽ tạo ra tiền thôi thì uh, game ACE này Infinity này cũng tương tự như vậy họ cũng có có những con hú và những con hú đấy có thể bán được họ farm được ra tiền rồi họ farm uh, ra được rất nhiều thứ khác họ có thể bán giao dịch được với nhau thì uh, cái việc mà game này nó nó tạo ra tiền hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào việc mà cái cốt truyện của game hay hay không và cái cốt truyện này có thu hút được thêm người người vào chơi hay không uh, và hiện tại ACE Infinity thì được ừ, review game là một bộ một bộ game rất là hay có tính chiến thuật rất là cao khi mà uh, bắt đầu vào thì mỗi quý vị sẽ được ba ba con vật và ba con vật đấy sẽ được sắp xếp theo kiểu tấn công này phòng thủ đó và làm sao để cho khả năng chiến thắng là cao nhất thì cái việc mà vào mỗi mỗi một con vật đó lại có năm chức năng ví dụ sừng nó là có thể loại tính năng loại, loại mộc rồi đuôi nó phải có tính năng loại kim vân vân thì cái tính chiến thuật nó rất là cao à, nhưng đó là về câu chuyện về game nhưng mà ở góc độ đầu tư thì Tuấn muốn chia sẻ quý vị à, một cái hình ảnh như này đây để Tuấn xe màn hình qua một chút đây thì đây là một cái à, đây là một cái ờ, trang ờ, web ờ, token terminal trong này trong này thì có nói đến rằng là doanh thu của các tượng các đồng coin trên thế giới thì IKS là đồng coin này quý vị nhìn thấy nó một con một một cột rất là cao này lên là 238 tỷ 238 triệu triệu đô nếu như chúng ta nhìn trong đến 90 ngày 30 ngày đây thì 30 ngày gần đây nó vượt trội hơn do đồng đồng thứ hai là PancakeSwap đó và càng càng ngắn thì cái cái mức độ vượt trội của cái à, doanh thu của đồng IKS này cũng đều vượt trội hơn so với đồng ờ, ở top dưới đó thì chúng ta nhận thấy rằng là IKS là một cái câu chuyện nó nó rất là hấp dẫn ờ, của một ờ, nhóm người phát triển tại Việt Nam đứng đầu là bạn Trung Nguyễn và gần đây chúng ta có rất nhiều các bài báo phỏng vấn về anh chàng này mọi người nên nhớ rằng là doanh nghiệp này được thành lập năm 2018 và trong cái năm 2018 đến hiện tại họ mất khoảng 3 năm để họ đạt tới bốn mức vốn hóa khoảng 2,2 tỷ đô mức vốn hóa này có thể nhìn tức là quy đổi sang tiền Việt đâu đó khoảng 500 à, nghìn tỷ cao hơn của Vietcombank hay là Vietinbank hay à, của rất nhiều các công ty khác phát triển trong khoảng 20 30 năm đó thì trong trường hợp thế thì Tuấn tin rằng là à, Việt chúng ta đầu tư vào trên công nghệ tức là các cổ phiếu công nghệ uh, trong dài hạn nó sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với các công ty truyền thống và nếu chúng ta có thể lựa chọn những doanh nghiệp mà uh, có cái cái quy mô Ờ, rất là lớn thì đó là một cơ hội ờ, đầu tư rất là tuyệt vời thì cái câu chuyện đặt lại câu chuyện câu hỏi rằng là NFT này có phải là một cái uh, một cái trào lưu hay không thì Tuấn cho rằng là NFT này uh, nó phụ thuộc vào cái cái độ hấp dẫn của game thôi và càng nhiều người chơi thì thì nó sẽ càng game cái cái đồ trong game càng có giá ok chắc là như vậy thôi và Tuấn sẽ bỏ xe màn hình đi Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn vừa giải thích cho quý nhà đầu tư về kênh tài sản AC Infinity hay là một cái game. À, và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó là phần câu chuyện đầu tư. Và tuần này thì anh Tuấn sẽ mang đến cho nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ đến một câu chuyện à, khá là hấp dẫn uh, về con hiệu con ếch bị luộc. Thì đầu tiên là có một cái thí nghiệm rằng là người ta cho một con ếch vào một cái nồi, nồi nước đấy rất là mát, uh, khiến cho con ếch nó rất là thoải mái nằm trong ngồi đấy, trong cái nồi đấy và phía trên thì cái vung vẫn không được mở ra trong trường hợp đấy thì người ta bắt đầu bật cái lửa phía dưới lên và cái lửa khiến cho cái nồi nước nóng lên từ từ nhưng con ếch vẫn ngồi im trong đấy à, nó chịu được được cái nước đấy cho đến khi bằng bằng thấy rằng là cái nước trong nồi quá nóng rồi nó không chịu được nữa thì nó không hề bật nhảy nó không thể bật dậy được nữa vì nó đã kiệt sức đó thì chúng ta nhận thấy rằng là câu chuyện nó giống hệt như uh, cái ở góc độ tích cực thì con ếch là có cái khả năng thích ứng với nhiệt độ khiến cho khi mà nhiệt độ tăng lên thì nó có thể điều chỉnh thân nhiệt để chịu được nhiệt độ đấy nhưng ở góc độ ngược lại thì do việc biến đổi nhiệt độ quá từ từ khiến cho con ếch không cảm nhận được điều đó và khiến cho nó chết đi mà không có một sự nỗ lực nào đáng kể để nhảy lên khỏi cái nồi thì ờ, chúng ta nhìn lại trong tài chính cá nhân thì nếu như chúng ta coi cái tiền của chúng ta là là con ếch và lạm phát chính là cái ngọn lửa đốt ở dưới đấy thì chúng ta biết rằng là Ờ, nếu như tiền chúng ta không tăng được theo thời gian thì tự nhiên là nó bị giảm đi theo thời gian là cái sức mua bị giảm đi rồi à, ngày xưa khi mà Tuấn bắt đầu đi học năm 2004 2005 thì một cốc trà đá đâu đó chỉ 500 đồng mà đến khi mà Tuấn ra trường năm 2008 thì một cốc trà đá khoảng 2.000 đúng không? 2.000 đến 3.000 đó và đến bây giờ thì giá trà đá đâu đó cũng khoảng 2 ba nghìn thậm chí một nơi lên bắt đầu lên 5 nghìn thì đó chúng ta nhận thấy rằng sức mua sẽ bị giảm dần theo thời gian rồi cách ờ, đơn giản nhất để cho kiểm ừ. tra cái sức mua tài sản mất đi bao lâu chính là cái lãi suất tiền gửi đúng không ạ bởi vì nếu như tiền của bạn không tăng theo đúng bằng lãi suất tiền gửi thì tự nhiên rằng là coi như bạn đã bị mất đi khoảng ví dụ lãi suất tiền gửi khoảng 6 phần trăm thì mỗi năm cái giá trị sức mua của bạn mất đi khoảng 6 phần trăm rồi đó và nếu như bạn mình ờ, bạn chỉ gửi tiết kiệm mà thôi thì coi như là cái sức mua của bạn không hề thay đổi theo thời gian à, câu chuyện câu hỏi thứ hai là nếu như trong trường hợp này chúng ta đầu tư vào đâu thì có một số tài sản được chứng minh rằng tốc độ tăng trưởng vượt trội so tiền gửi trong quá khứ như là đất đai này đúng không à, nhưng mà đất đai thì ờ, đối với ở trong tương lai tôi nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào cái khả năng tạo ra tổng tiền đều bởi vì vì sao vì trong cái giai đoạn mà khi đất nước mình mới thoát khỏi chiến tranh năm 1975 thì lúc đó là tỷ lệ sinh rất là cao tỷ lệ sinh đâu đó khoảng 2,9 đến đến 3 phần trăm đó 3 phần trăm cộng thêm 7 ờ, phần trăm lạm phát nữa hoặc là có những giai đoạn lạm phát lên rất là cao khoảng 17 phần trăm thì đương nhiên là giá của bất động sản tăng lên rất là mạnh nhưng thời điểm hiện tại thì một là cái vĩ mô của mình nó ổn định hơn rất nhiều thứ hai nữa là là cái cái tốc độ tăng trưởng dân hóa à, tăng trưởng dân số nó không còn cao nó chỉ, chỉ còn khoảng 1,5% tức là giảm khoảng 70% à, so với thời thời kỳ trước đó thì đất đai chúng ta nên thiên theo hướng gọi là mua những của tài sản có tổng tiền đều ờ, nhược điểm của bất động sản đó là thanh khoản thấp và tiền bỏ ra tương đối lớn ngược lại thì ở góc độ khác chúng ta có cái quy chỉ số chẳng hạn quy chỉ số ví dụ quý vị có thể xem quy chỉ số của trên sàn như kiểu M1 VN VN30 là quỹ 30 cổ phiếu lớn nhất uh, sàn chứng khoán hay là quý vị có thể chọn cái quỹ chỉ số ờ, viện ờ, quỹ VNDAX của VNDirect thì lợi suất của các quỹ này cũng khá là ổn và uh, tốc độ sinh lời đâu đó khoảng 13 15 phần trăm trong khoảng 20 năm trong quá khứ uh, nhược điểm thì cái độ nó có độ biến động trong ngắn hạn ví dụ bất động sản thì do nó không có cuốt giá tức là nó không có cái Ờ, ngày nào có người đến mua bán của bạn nhưng bạn cũng biết rằng giá nó bao nhiêu nhưng mà cái nhược điểm của cái chỉ số là ngày nào cũng người đến ờ, mua người ờ, người đến bán khiến cho cái giá nó biến động này trong ngắn hạn như vậy nếu như quý vị nhìn trong phong forward rất là dài hạn khoảng 5 10 năm 15 năm thì sẽ thấy rằng giá các tài sản tăng lên rất là đều ở 15 trăm một năm đó thì quan điểm của Tuấn ở đây rằng là quý vị có thể đầu tư ngay vào cái chỉ số uh, nó sẽ bảo vệ được cái tiền của quý vị uh, trong dài hạn dạ vâng uh, như vậy là chúng tôi đã cập nhật xong 5 phần của chương trình ngày hôm nay. Vậy trước, à, trước khi mà chuyển sang phần câu hỏi uh, ờ, chuyên gia trả lời những câu hỏi thì tôi xin phép được giới thiệu những cái chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư nhớ theo dõi. Uh, chương trình của chúng tôi ngoài chương trình la bàn đầu tư thì chúng tôi có chương trình tiêu điểm đầu tư. Chương trình này của chúng à chúng tôi có chương trình tọa đàm đầu tư. Và chương trình này thì chúng tôi đang dành riêng cho khách hàng của VN Direct Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Trong chương trình thì chúng tôi, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng quý nhà đầu tư bàn luận về mã cổ phiếu và thị trường. Chương trình thứ hai đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này thì chúng tôi sẽ được live stream trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Với chương trình này thì chúng tôi sẽ đi phân tích một mã cổ phiếu với góc nhìn tích cực và tiêu cực để quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về mã cổ phiếu đó. Và thứ ba đó là chương trình đối thoại với PM hay là trò chuyện cùng với chuyên gia. Thì chương này ờ, chương trình này chúng tôi sẽ được live stream vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng, đó là cộng đồng VN đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng uh, giao dịch chứng khoán đi trade. Quý nhà đầu tư có thể tham gia vào đó để có thể trao đổi cùng với chúng tôi. Và tất cả những thông tin của chúng tôi thì được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Thì ở đây thì tôi có để mã QR code thì quý nhà đầu tư hãy kích vào đó để tham gia vào cộng đồng hay là live page của chúng tôi để được cập nhật những thông tin một cách sớm nhất. Dạ vâng. Um, chắc là hôm nay thị trường à, khá là tốt nên là chưa thấy quý nhà đầu tư nào đặt câu hỏi có một câu hỏi đây ờ, ấy ơi có một câu hỏi của ờ, bạn Tạng Ngọc Cầu là đánh giá thế nào về ACV thì à. đối với trường hợp của ACV thì vẫn ờ, thấy cổ phiếu này cổ phiếu khá là tốt ở góc độ gọi là doanh nghiệp này doanh nghiệp có cái uh, có cái tính độc quyền trong uh, trong các cảng hàng không đó uh, nếu như chúng ta xem xét ở một số các công ty thế giới như ở khu vực Malaysia hay là Singapore hay, hay là ở Philippines thì giá của những doanh nghiệp này thường ở mức định giá rất là cao trong trường hợp đấy thì tuấn thấy rằng là ACV đang được định giá ở mức khá là rẻ tuy vậy thì nhược điểm rằng là ACV chưa câu chuyện nào tăng giá nhất là trong điều kiện mà thị trường ờ, dịch hiện nay đang rất là ờ, rất là gay gắt này và như Tuấn vừa mới nói rằng là những doanh nghiệp mà có được phục hồi từ đáy hay lên đáy lên hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào việc ờ, rằng là cái tiến độ tiêm vaccine và nếu như khi nào tiến độ tiêm vaccine của Việt Nam mình đạt được đâu đó khoảng 70 phần trăm tổng dân số thì lúc đó mới là lúc chúng ta xem xét những cổ phiếu dạng như ACV như này bởi vì nó lên luôn luôn có độ trễ là từ khi tiêm vaccine xong cho đến khi bắt đầu mở cửa ờ, mở cửa mở cửa đường may trở lại đó đấy là cái vấn đề của Tuấn đề xuất với cả ACV dạ vâng À, với mã cổ phiếu ACV này thì trong chương trình cổ phiếu 360 thì chúng tôi đã cũng đã thực hiện về mã đã thực hiện về mã ACB này thì để theo dõi chi tiết thì quý nhà đầu tư có thể vào kênh cổ phiếu 360 ở trên ờ, YouTube của chúng tôi đó là VN uh, ờ, Official để có thể uh, theo dõi về mã cổ phiếu này. Có một câu dạ hỏi dạ vâng, về có một... Hoàn đấy. Dạ vâng. Anh Tuấn đánh giá như nào về VHC ạ? Uh, VHC thì có một đặc điểm rằng là họ đang ở trong cái đáy của chu kỳ tức là uh, nền kinh tế tức là họ bị hít rất nhiều thứ một là cái giá cá ở mức rất là rất là thấp này thứ hai nữa là do cái hỏng cái chuỗi cung ứng toàn cầu à, cước container lên rất là cao chính vì vậy mà vận chuyển hàng đi của họ gặp rất nhiều khó khăn đó thì chính là hai điều đấy nên à, VHC đang ở gọi là ở điểm khó nhất khó khăn nhất của của chu kỳ ngược lại họ cũng có rất nhiều các động thái mới ví dụ như họ tăng công suất của collagen này à, họ đẩy mạnh sang mảng dầu cá này thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy doanh nghiệp này có thể phục hồi mạnh mẽ sau sau khi mà những khó khăn đi qua đó ờ, ngược lại thì Tuấn cũng có cũng đề xuất thêm rằng là quý vị có thể theo dõi thêm một số doanh nghiệp khác như kiểu SMC, ANV đúng không ạ ví dụ như ANV thì họ có thêm ờ, mở được cái thị trường vào Mỹ trong đó thì thị trường Mỹ là thị trường truyền thống của Vĩnh Hoàn rồi bây giờ ANV họ tăng công suất lên gấp 4 lần từ 220 vùng nuôi lên khoảng 720 ờ, vùng nuôi thì họ nở mở công suất chính việc mở công suất đấy khiến cho cái cái cái lợi thế của ANV nó sẽ cái upside sẽ cao hơn vâng, có một câu hỏi của bạn Hùng Đinh là MIG anh đánh giá thế nào ạ? À, ờ, ờ, ngành điểm một ngành ờ, khá là hay à, MIG thì cái trước đây thì họ chưa hiệu quả lắm trừ từ khi họ bắt đầu thay thay đổi tổng giám đốc tức là thay đổi anh Huynh anh Huynh từ bên MB sang bên MIG làm tổng giám đốc à, nếu như mọi người nhìn trên ờ, trên ờ, trên cà phê F hay trên ấy thì nó anh vẫn là phó giám đốc thường trực thôi nhá à, nhưng nguyên nhân anh ấy làm tổng giám đốc bởi vì uh, anh sẽ mất một khoảng thời gian để anh xin được cái chỉ thị cái đồng ý của bộ tài chính thì khi anh bắt đầu về đây năm 2019 này 2020 lại còn không nhiều lắm thì cái cái văn hóa phát triển của của mấy g cũng vừa tăng lên rất là nhiều đó thì cái phí bảo hiểm phí bảo hiểm gốc của họ tăng trưởng đâu đó khoảng 40 50 phần trăm trong vòng hai quý vừa qua thì đấy chúng ta nhìn thấy rằng là uh, ờ, MG đang có văn hóa rất là năng động và tôi tin rằng là cái mức giá hiện tại vẫn đang khá là rẻ cho một cái công ty tốt như vậy dạ vâng câu hỏi tiếp theo của bạn Đỗ Toàn đó là các bạn cho đánh giá về LCG mình thấy trên web công ty mã này thuộc hàng tăng trưởng và giá trị các bạn cho đánh giá về doanh nghiệp uh, ờ, Licozy thì ờ, họ có một đặc điểm rằng là họ làm nhà thầu cho các LCG đúng không Liquidity 16 đúng không là họ làm vâng. nhà thầu cho các ờ, doanh nghiệp ờ, điện ấy thì một thời điểm bây giờ thì họ vẫn đang được hưởng lợi nhờ ờ, có rất nhiều dự án điện được ừ, được đưa ra tuy vậy thì ngược lại thì ở góc độ lợi thế cạnh tranh thì sau khi cái che này đi qua thì lợi thế của họ không có nhiều đó thì chúng ta cần phải xem xét về sẽ được dài doanh nghiệp này và trong trường hợp mà đầu tư tích sản thì quý vị đầu tư có thể tham khảo thêm một số các doanh nghiệp các cổ phiếu trong cái danh mục à, tăng trưởng của Vindirect nằm ở trên trang Facebook của uh, của Vindirect mà vừa nãy bạn Viên nó chia sẻ đó. thì Licozy là một doanh nghiệp có thể tốt trong ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn tôi nghĩ rằng là không không được tốt lắm vì không có lợi thế cạnh tranh nhiều Và tiếp theo đọc của bạn MV Thiện đó là đánh, anh đánh giá như thế nào đánh giá lâu dài về mã DLG ạ? À, DLG thì à, mô đánh giá uh, bản thiện nhá vì DLG hiện tại cái mức sinh lời của họ cũng đang chưa được ổn định cho lắm. Dạ vâng. Của bạn uh, Phương Trần Thị Ngọc đó là ngành công nghệ thông tin có mã nào tốt ngoài FPT không ạ? Hiện tại thì FPT đang vượt trội hơn rất nhiều so với các công ty còn lại ví dụ như là Ờ, tổng số lượng nhân viên của FV đâu đó khoảng 20 ờ, nghìn trên 20 nghìn trong cái đó một doanh nghiệp đứng ngay sau đó thì là CMG thì có đâu đó chỉ khoảng 2.500 thì chúng ta nhận thấy rằng là cái lợi thế của FPT so với cả các doanh nghiệp đứng sau nó quá lớn đi thành ra là uh, giống kiểu của mình một chợ ấy. thì uh, nếu chúng ta đầu tư nên đầu tư vào những doanh nghiệp mà có cái vị thế nó lớn lớn hơn một chút và nhất là Tuấn vừa nói câu, câu chuyện rằng là khi chúng ta đầu tư vào ngành nào đó chúng ta phải nhìn thêm rằng là quy mô thị trường đấy lớn hay không thì FPT nó là doanh nghiệp toàn cầu và quy mô thị trường nó là đang cạnh tranh các ông lớn như thế giới rồi đó thì chúng ta cần phải nhìn câu chuyện như vậy ok làm câu nào nó không phải à, dạ vâng à, có bạn Đỗ Như Thành có đặt câu hỏi đó là anh đánh giá về QTP à, ờ, QTP thì là cổ phiếu tôi nghĩ rằng có thể mua để ăn một tức ok vấn đề gì cả chúng ta nhìn xem là cái Ờ, cái mức độ ờ, cổ tức chúng ta yêu cầu là bao nhiêu thì chúng ta sẽ mua theo cái suất cổ tức mà hiện tại công ty đấy đang trả đó thì ờ, vâng, tức là cổ phiếu này cổ phiếu ăn của ăn theo cổ tức vâng tiếp ạ vâng. có bạn có bạn nhóc hạt tiêu thì có đặt câu hỏi đánh giá như nào về PTP và bạn John Trần cũng hỏi về mã TB, TBB và KBC trong view dài hạn hoặc là tích sản PTB tức là PTB PTB tức là Phú Tài gì đúng không? TP Phú Tài đúng không? Dạ. Thì bạn ờ, câu không có hỏi về Phú Tài thì uh, ờ, ờ, Phú Tài là một uh, doanh nghiệp. Câu hỏi của bạn là về Tiên Phong anh ạ. Câu anh thấy nhóc bạn tiêu PTB và Phú Tài đúng không? Dạ. Ok anh sẽ trả lời cả hai. Thì Phú Tài trước đi, vì Phú Tài họ có cái mảng gỗ của họ là họ đang phát triển rất là mạnh mẽ nhất là khi mà Trung Quốc họ giảm cái việc ờ, xuất khẩu gỗ khiến cho cái cơ hội cái mảng gỗ đấy chuyển dịch sang các nước khác trong đó có Việt Nam và PTB hay là gỗ Đức Thành là những doanh nghiệp đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái này và nếu như quý vị có nhìn cái cái tốc độ tăng trưởng mảng gỗ của họ thì tăng trưởng gần như 100% theo quý luôn à một Ionia tức là theo quý nhưng mà tính là Ionia tức là theo cùng kỳ năm trước đó thì PTB hay Gỗ Đức Thành là doanh nghiệp đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái này à, đó thì ở đây chúng ta Tuấn nghĩ rằng PTB vẫn khá là tốt trong khoảng thời gian à, ờ, 1 đến 2 năm tới đó về mảng gỗ năm nay thì mảng của PTB mảng đá hay mảng ờ, ô tô thì họ chỉ là phục hồi thôi họ không phải là cái gì đó vượt trội à, tuy vậy thì năm nay PTB cũng có thêm một cái mảng mới nữa là mảng à, bất động sản thì khi mảng bất động sản thì cái lợi nhuận họ rất là tốt và cái rủi ro mà giảm giá tức là cái câu chuyện để giảm giá cổ phiếu thì tôi nghĩ là chưa có nên chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và mua nắm giữ cổ phiếu này ít nhất là hết năm nay câu chuyện về TpBank thì tôi nghĩ là đây là doanh doanh nghiệp à, ngân hàng rất năng động và à, ngân hàng rất là năng động và nhỏ nhưng năng động thì à, đây là điểm rất là tốt để giữ cổ phiếu này và chúng ta cũng nhận biết rằng là trong cái phần mà slide của uh, la bàn đầu tư cũng nói đến rằng là doanh nghiệp này được tăng cái uh, room tín dụng lên rất là cao 17 14 phần trăm đó thì ờ, TP Bank là doanh nghiệp rất là tốt để mua và nắm giữ tích sản ờ, kinh bắc thì tuấn cho rằng là họ ờ, quan điểm cá nhân thôi thì tuấn cho rằng là kinh bắc họ không được ok lắm nhất là quỹ đất của họ rất là rộng rất là, tốt trong cả một giai đoạn rất là dài vừa qua nhưng mà uh, họ kinh doanh vẫn chưa hiệu quả đó thì trong điều đấy thì tuấn nghĩ rằng kinh bắc không ok lắm trong việc nắm giữ dài hạn vì vậy trong ngắn hạn có rất nhiều câu chuyện như việc cung cầu nhé tuấn không nói nhưng mà ở góc độ cá nhân thì tuấn cho rằng là kinh bắc à, không được ok lắm ở góc độ của dài hạn dạ vâng à, thì chương trình của chúng tôi cũng có thời hạn chính vì vậy mà quý nhà đầu tư còn rất là nhiều những uh, những câu hỏi ở dưới thì chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment cho quý nhà đầu tư uh, cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo một, một hai câu hỏi nữa em trả lời thêm khoảng hai câu dạ hỏi vâng. đi thì kết thúc dạ vâng ạ Vậy thì uh, câu hỏi của bạn Nhật Tình đi ạ. Cho hỏi TCB và STB chiều giữa ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn. Techcombank thì uh, họ có hai câu chuyện. Một là việc uh, cái cơ bản doanh nghiệp khá là tốt rồi, đúng không? Doanh nghiệp câu chuyện doanh nghiệp như họ được mở rộng nới room tín dụng này, cao họ rất là cao này, rồi họ phát triển rất nhiều cái để họ giảm được chi phí thì Techcombank tôi nghĩ là một cơ hội rất là tuyệt vời nắm giữ ngoài ra thì có một số thông tin rằng là họ sắp IPO mảng TCBs và TCBs của họ là một doanh nghiệp tôi nghĩ là hàng đầu Việt Nam nếu như tính về lợi nhuận nhé thì lợi nhuận trước thuế của họ là 1.800 tỷ của, của bảng TCPS ấy. và họ bắt đầu roi vào top 10 top 7 thị phần uh, trên sàn xe thì đó thì tôi nghĩ rằng là Techcombank có rất nhiều câu chuyện để kể trong khoảng 6 tháng tới đến một năm tới rồi thứ hai nữa là về ờ, STB à, đúng không STB thì ờ, Ờ, ATB là một doanh nghiệp mà ngày xưa là một doanh nghiệp ừ, khá là ok cho đến khi mà họ bị ờ, sắp nhập bị bị cái nợ xấu của bên phương Nam ờ, gắn vào Uh, tuy vậy thì gần đây thì cái câu chuyện của họ đang sáng trở lại khi mà họ đang uh, tái cơ cấu được cái nợ xấu uh, mà mọi người biết rằng là trong cái mảng uh, ngành ngân hàng ấy thì có một đồng vốn chủ thì có một thì nó có thể thường đòn bẩy lên khoảng rất nhiều đồng tài sản chính vì thế nên chỉ cần giải quyết được một đồng nợ xấu thôi sẽ khiến cho cái khả năng kinh doanh của doanh nghiệp ấy tốt lên rất là nhiều như vậy mà trong trường hợp hiện tại thì mặc dù STB là một doanh nghiệp khó nhìn hơn Techcombank khó nhìn hơn rất là nhiều như vậy thì Tuấn nghĩ rằng là STB cũng là một doanh nghiệp khá là đáng để nắm giữ trong cái giai đoạn mà họ tái được cơ cấu nợ xấu đó là câu cuối cùng thôi à, Duyên nhỉ Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng đó là của bạn uh, Thanh Vũ Đinh, đó là anh đánh giá thế nào về ASVB và OCB ạ? ACB và OCB tức là bank đúng không ạ ngân hàng đúng không ạ đúng rồi, OCB là cũng là một nhỉ? Ờ, ngân hàng rất là tuyệt vời ngân hàng nhỏ và, và gọi là nhỏ nhưng có võ và họ phát triển ờ, mảng ờ, bán lẻ rất là tốt thì OCB tôi nghĩ là một doanh nghiệp rất là ngân hàng rất là tốt để mua và nắm giữ đối với trường hợp của ACB thì uh, chất lượng tài sản ngân hàng này rất là tuyệt vời uh, họ trích lập cũng khá là ổn tuy vậy người nhược điểm của ACB đó rằng là lãnh đạo doanh nghiệp thì à, lãnh đạo ngân hàng thì gần như là họ không có nhiều cái định hướng kinh doanh mới trong thời điểm hiện tại à, và tuấn có nói chuyện với cả một số bạn ở bên trong của thì lãnh đạo bên đó có nói rằng là họ nói không với cả bên mảng trái phiếu thì họ cho rằng là nếu như họ có thể vay tức là cái doanh nghiệp ấy có thể vay ngân hàng cần gì phải phát hành trái phiếu đó thì cái cách của họ đi nó rất là rất là thận trọng và an toàn chính cái điểm đấy khiến cho Tuấn lo sợ rằng là